Thì à, trước khi mình vào nhận định hai trận đấu đó cho tất cả anh em thì mình sẽ đi sơ lược về hai cái trận đấu mà tối hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em. Thì tối ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em hai trận đó là trận giữa Napoli và AC Milan nè. Thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm AC Milan, ấy làm nằm Napoli nha anh em và nằm cái hai cái mã tài góc thì hai cái thằng này tối qua tới 17 quả góc lực. Thì anh em nếu mà anh em nào mà đã nằm cái mã tài góc của thằng Napoli này thì anh em húp được hai mã tài góc nhưng mà anh em gãi cái mã kèo Napoli với lại anh em húp được cái mã tài trận nữa thì anh em vẫn lãi trong cái trận này là hai mã kèo còn cái trận Chelsea và Real Madrid á, thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Chelsea và anh em nằm thêm cái mã kèo là tài góc với tài trận thì anh em húp được cái mã tài góc và anh em bị gãi mã tài trận và anh em lỗ cái mã của thằng à, Chelsea thì nói chung ngày tối ngày hôm qua thì nếu mà anh em đã chia đều kèo ra thì anh em cũng đã húp được uh, hai cái trận mà mình nhận định cho tất cả anh em trên cái kênh kèo bóng vip của mình thì anh em thấy chủ yếu là mình nhận định mình cho tất cả anh em đánh mạnh tay những cái mã kèo gốc mà mình đưa cho tất cả anh em thì cái tỷ lệ nó húp những mã kèo gốc rất là cao thì anh em thấy tối qua anh em đã húp được hai mã kèo gốc trong cái um, trận Napoli nè hai mã kèo gốc trong cái trận của thằng Chelsea nè thì anh em thấy đánh tại góc trong à, hai cái trận này thì anh em thắng đã full kèo còn những anh em chơi ngoài qua thầu qua cọ thì anh em đâu có thể vào được những cái mã tài gốc đó để anh em đánh đâu thì bây giờ mình mới khuyên tất cả anh em nên đăng ký trang để anh em có thể đánh được những mã kèo gốc đó giống như anh em vào nhóm của mình để anh em có thể lấy được những mã nhiều mã kèo góc hơn để anh em có thể đánh một cách hợp lệ nhất um, thì anh em nào mà muốn đăng ký trang hoặc là vào nhóm của mình để lấy những mã kèo góc chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo mình là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng VIP 09 của mình nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa cúp C2 lượt về nha, tứ kết nha anh em. Thì ờ, trận giữa thằng Sevilla và thằng MU diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 21 tháng 4. Thì hiện tại anh em cũng thấy lượt đi lượt đi trên sân nhà của thằng MU á, thì um, Sevilla có cầm hòa được cái tỷ số là hai đều. trong khi đó hiệp 1 thằng MU đã ăn với cái tỷ số là hai không nhưng hiệp 2 Sevilla được gọi loại ngược dòng với cái tỷ số là hai đều nha anh em thì anh em thấy trong cái trận này hai đội hình bên phía thằng MU và Sevilla tung ra như vậy nha anh em thì bên phía thằng Sevilla chơi với sơ đồ là 4231 là bên phía MU cũng vẫn chơi với sơ đồ 4231 thì anh em thấy à, đợt này trận này có một sự thay đổi là bên phía MU à, có tung um, Eriksen lên đá à, tiền đạo nha anh em đây có một sự thay đổi rất là um, khó hiểu của bên phía MU thì trận này có Harry Maguire nữa nè anh em đây đó anh em thấy ờ, MU trận này trung ra cái đội hình cũng cực kỳ mạnh nha còn bên phía thằng ờ, Sevilla thì cái đội hình thì cũng giống như trận rồi thì cái trận này à, anh em có thể đầu tư mạnh tay vào thằng MU tuy là làm sân khách nhưng mà trận này bằng MU chấp tới 0.5 được nha anh em chấp tới 0.5 thì anh em có thể đầu tư vào thằng MU được thì trong cái thành tích gần nhất á, City trong khi đó thằng MU mới vừa về đấu ở đấu trường ngoại hạng Anh thì anh em thấy ngoại hạng Anh thì MU vừa thắng Nottingham Forest với cái tỷ số là 2-0 trong khi đó Sevilla vừa về thắng thằng Valencia với cái tỷ số là 2-0 luôn hai thằng này cũng dẫn dưỡng sức để gặp thằng Sevilla trên sân nhà của Sevilla nữa nha anh em thì trong cái lịch sử đối đầu 4 lần thì anh em thấy Sevilla đã thắng hai lần và hòa hai lần thì MU chưa thắng được thằng Sevilla trong lần nào nha anh em thì cái trận này à, rất là khó cho thằng MU khi làm khách trên sân nhà của Sevilla thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất mà Sevilla với MU đó là không đều nha anh em đây thì anh em thấy trong cái trận đó à, bên phía thằng à, MU là ghi được hai bàn trong hiệp 1 và phản lưới nhà thì anh em thấy trong cái trận đó là mình một mình bên phía MU là ghi 4 bàn luôn nha anh em Harry Maguire ghi cái bàn tỷ nâng tỷ số lên hai điều nè vào phút 90 cộng 2 thì anh em thấy trong cái trận đó góc góc trong cái trận đó là tới 12 quả thì anh em cũng có thể nằm cái mã tài góc trong cái trận thằng MU cũng rất là ngon nha thì anh em thấy thằng MU đã um, cánh rất là nhiều thì anh em nên nằm cái mã tài góc cũng rất là ngon thì mình sẽ um, tiến vào phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em luôn thì anh em thấy cái trận này nhà cái đang đưa ra với mã kèo là thằng MU được làm sân khách nhưng mà cái phong độ của thằng MU cao hơn thằng Sevilla thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là MU chỉ chấp 0,25 và tài xỉu 2.5 thì anh em thấy trong lịch sử hai thằng này gặp nhau trong 4 trận là bà đã ba trận nổ tài rồi thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài 2.5 nè cái trận này anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng MU được nhưng mà anh em chờ thằng MU ra sân trong vòng tầm 5 đến 10 phút thì kèo nó sẽ tụt xuống đó đồng thì anh em hả vào kèo thằng MU thì tỷ lệ anh em thắng và hòa quà kèo nó sẽ cao hơn thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn thì mình có chốt cho tất cả anh em là năm cái mã kèo trên màn hình đây anh em thấy thì anh em thấy có thể mình cho tất cả anh em nằm thằng MU nè đá đồng nè chờ ra sân tầm 5 đến 7 phút thì anh em vào cái mã kèo MU đá đồng còn tài 2,5 thì anh em vào từ đầu vận vào mạnh tài mã tài cho mình anh em vào thêm cái mã tài gốc nguyên trận nữa nha tài gốc nguyên trận là 9.5 thì anh em vào cái mã tài gốc mạnh tay luôn nè MU thì anh hiệp 1 thì anh em có thẳng vẫn có thể nằm thằng MU đá đồng cho mình đây còn góc thì anh em cứ hiệp 1 anh em vào cái mã tài góc 4.5 nữa thì chủ yếu là anh em nằm mạnh tay là anh em nằm mạnh tay hai cái mã tài góc này cho mình để anh em thấy mình nhận định những trận trước đó cho tất cả anh em trong những cái mã tài góc mà mình cho tất cả anh em thì đều là húp full hết nha thì bởi vậy mình mới cho tất cả anh em đánh mạnh tay những cái mã kèo góc để anh em có thể kiếm lợi nhuận anh em bù qua những cái mã kèo trận nếu mà kèo trận anh em húp luôn nữa thì anh em húp full những cái mã kèo thì bây giờ Giống như anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không thể đánh được những cái mã kèo gốc mà mình đưa cho tất cả anh em thì anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã kèo gốc. Giống như anh em chơi mã kèo gốc đó, nó lợi thế cho tất cả anh em hơn thì về sắp tới mùa về, cuối mùa giải rồi anh em với lại nó vô tới cái vòng tứ kết rồi nó đang đá rất là khó nhà cái đưa những cái mã kèo ra đá rất là khó đá bởi vậy mình mới nhận định những cái mã kèo gốc đưa cho tất cả anh em đánh cái tỷ lệ nó ăn sẽ cao hơn những mã kèo chính thì anh em thấy những mã kèo chính mà mình đưa cho tất cả anh em á thì nếu mà có thua cái mã kèo chính anh em vẫn ăn lại hai cái mã kèo phụ thì anh em vẫn lãi được một mã kèo thì bởi vậy mình mới nhận định thêm nhiều mã kèo gốc cho tất cả anh em để anh em có thể đầu tư một cách hiệu quả nhất thì anh em nào mà muốn chơi được những mã kèo gốc